Xin chào anh em nhé Cái ờ, video này Tôi muốn ờ, chia sẻ cho anh em Một cái ờ, cách mà anh em làm cái Cách mà anh em làm cái Anh em đi lắc tài xỉu Có thể chống được những anh em thầy thợ Những anh em nào mà nghe được cái hột tài xỉu Như anh em cũng đã biết ấy, thì khi mà anh em đi lắc tài xỉu Có rất là nhiều anh em thầy thợ Đấy, Nhưng mà đặc biệt là những anh em nào mà nghe được cái hột tài xỉu đấy thì ờ, anh em ờ, nào lắc cái thì thật sự là không biết làm cách nào để mà để mà khắc phục lại được những cái người mà anh em ờ, nghe được hột tài xỉu đấy. có những anh em đi lắc thì uh, lắc uh, nhẹ như thế này Đó. như thế này nếu mà anh em nào có bộ hột uh, mà nó hiệu quả thì không sao những anh em nào mà có những cái bộ hột mà nó thực sự nó không hiệu quả ờ, thì ờ, những cái nhích như vậy thì nó rất là dễ rất là dễ để cho những anh em nào tay con anh em đánh nhé đấy là những cái lý do vì sao mà anh em đi lắc tài xỉu mà anh em lại hay bị thua đấy thì cũng rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi hỏi là sao bây giờ tay con đi đánh ờ, đi lắc tài xỉu mà tay con đánh hay thế thì nói chung là bây giờ cái đồ bịp thì anh em khó mang được vào sân chơi đấy thì những anh em nào mà thầy thợ biết nghe hồ tài xỉu hay là đợi lại là những cái thầy thợ nào mà có thể nhìn được tay hay là nghe được hột thì anh em đến ờ, anh em có thể là anh em đi được vào trong cái thời gian này đấy, nó chưa có cái đồ bịp nào mới để để ra ra để cho những em là tay cái đi lắc nó hiệu quả Đấy. thì uh, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái dụng cụ mà hỗ trợ cho anh em đi lắc tài xỉu nó chống được những anh em nào mà nghe được hột tài xỉu anh em nhé đấy thì đây cũng là cái ờ, dụng cụ mới nhất 2019 này 2020 thì uh, cái uh, cái dĩa hay là gọi hay là còn gọi là cái chén anh em nhé cái dĩa hay gọi chén thì là cái dĩa với cái chén này nó cách được âm của cái bộ hột tài xỉu anh em nhé cái cách được âm của bộ hột tài xỉu thì cái ờ, đĩa này nó giúp cho anh em nào mà lắc tài xỉu nó ngăn cản được 90 ờ, phần trăm ngăn cản được 90 phần trăm cái ờ, âm của cái bộ hột tài xỉu này cho những anh em nào mà nghe được cái hột tài xỉu ấy, thì anh em rất là khó đoán Đấy, thì uh, nó khó đoán như thế nào và cái âm của nó khi anh em lắc cái bộ hột tài xỉu thì nó sẽ như thế nào Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test qua cho anh em Đấy, test qua cho anh em và giới thiệu cho anh em hai cái mẫu đĩa mà bên cơ sở tôi mới có thì anh em nào mà xem video anh em thấy hai cái mẫu đĩa này nó phù hợp với anh em anh em đi lắc cái thì anh em ờ, cứ alo cho tôi qua hai cái số điện thoại trên màn hình Đấy. thì đây là cái video mà tôi muốn chia sẻ cho anh em nào làm tay cái tại vì là rất là nhiều anh em làm tay cái gọi điện đến cho tôi và mua những cái bộ hột mà lắc theo ý muốn của bên tôi mà đánh những cái sân chơi nhỏ thì thắng đi những sân chơi lớn thì lại thua Đấy thì những sân chơi ờ, nhỏ thì anh em cũng đã biết này cũng rất là ít Đấy, cũng rất là ít tập trung rất là ít những người mà nghe được hồ tài xỉu Đấy, chủ yếu là những sân chơi lớn thì ờ, anh em phải đến những cái sân chơi lớn thì anh em mới ờ, gặp được những người mà nghe hồ tài xỉu chuẩn nhá anh em nhá Đấy, thì sau cái video này anh em có thể liên lạc với tôi alo cho tôi thì tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy, tư vấn cho anh em từ ờ, anh em có thể là nghe hột tài xỉu thì anh em muốn dạy nghe hột tài xỉu thì anh em cứ alo cho tôi Đấy, hoặc anh em nào mà muốn sở hữu cái nắp à sở hữu cái cái, cái dĩa Đấy, cái dĩa hay cái chén chống nghe hột tài xỉu này thì ờ, anh em cũng alo cho tôi vào hai cái số điện thoại này Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đây là cái à, chén thường anh em nhé chén thường chén chợ Đấy, thì nó kêu như thế nào Đấy, nó kêu rất là thanh rất là giòn đúng anh em nhưng mà khi cái bộ hột đấy chuyển sang đây thì nó sẽ kêu như thế nào đấy, âm của nó sẽ trầm hơn anh em nhé đấy, rất là trầm thì uh, đây là tôi còn à, ném mạnh xuống nếu mà anh em mà lắc như này thì đảm bảo với anh em luôn là không bao giờ có ai có thể là nghe được cái bộ hột tài xỉu này cả mà anh em cộng lại anh em có một cái bộ hột tài xỉu mà nó hiệu quả cho anh em đi lắc ấy thì thì anh em à, lắc rất là hiệu quả anh em nhé thì cái đĩa này cũng vậy thôi Đấy, nó kêu cũng vậy Đấy, đĩa này cũng kêu cũng vậy đĩa này đây, nó gọi là cái dĩa ngọc anh em nhé dĩa ngọc rất đẹp đúng không anh em rất là đẹp Đấy, đây là hai cái mẫu đĩa cái mẫu đĩa này cũng rất là đẹp anh em nhé Đấy, rất là đẹp luôn Đấy, cái mẫu đĩa này nó chỉ có ở bên cơ sở tôi mới có để chia sẻ cho anh em thôi Đấy, còn ngoài ra là không có ở đâu có cả thì anh em à, nào mà muốn sở hữu hay là anh em nào mà muốn à, học cách nghe hột tài xỉu Đấy, thì anh em à, cứ alo cho tôi Thế thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái tiếng âm của cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em lắc cái chén cách âm hột tài xỉu này anh em nhé đấy như thế thì anh em không thể nào đoán được à? đó đúng không đấy là tôi còn lắc cao nha, nếu mà tôi lắc thấp này đấy, tôi lắc thấp này lắc thấp nhưng mà bộ hột này bộ hột chợ thì à, nó sẽ không đi cũng không biết là nó có đi hay không đấy. kể cả lắc mạnh đấy, kể cả lắc mạnh luôn cũng ờ, không có vấn đề gì cả Đấy, đây là cái ờ, cái bộ ờ, bộ dĩa mà giúp cho anh em đi lắc tài xỉu anh em có thể là chống được thầy thợ nghe hột tài xỉu anh em nhé thì cái video này tôi chỉ chia sẻ cho anh em Đấy, cái dĩa chống âm hột tài xỉu đĩa chống à, đĩa cách âm chống nghe hột tài xỉu giúp cho anh em làm tay cái anh em đi chơi tài xỉu bịp đi lắc tài xỉu nó hiệu quả mà anh em lại có tâm lý tốt khi anh em không cần phải dè chừng những anh em làm mà nghe được hột tài xỉu anh em nhé thì video này tôi làm đến đây là hết anh em nào mà muốn tư vấn hay là muốn học cách nghe hột tài xỉu thì anh em cứ alo cho tôi số điện thoại của tôi hiển thị trên màn hình video này làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nhớ đăng ký kênh theo dõi được những cái video mới nhất ở bên cho ra mắt anh em chào tạm biệt tất cả anh em